Chào tất cả các bạn tiếp tập 230 đấu la đại lục. Vừa nói, đường hảo bước lên, toàn thân giống như một cơn gió lốc, hạo thiên truy trong tay cấp tốc lao ra, phóng thẳng đến kim ngạc đấu la cá sấu chúa. Nếu như nói kim ngạc đấu la lúc này giống như là một vầng mặt trời màu vàng trói mắt thì đường hảo lại giống như là một một vầng mặt trời màu đen quỷ dị, tràn ngập khí phách cuồng ngạo tà dị và thôn phệ. Đối mặt với thân thể biến hóa của kim ngạc đấu la, đường hảo vẫn không lộ ra bất kỳ biểu tình gì, vẫn chỉ dùng Hạo Thiên Truy khổng lồ của hắn mà chỉ thẳng vào đối phương bởi vì bản thể của Hạo Thiên Truy vốn cực lớn. Lúc này, hắn thậm chí còn không nhìn thấy thân thể của đối phương nhưng từ trên người hắn, cỗ hơi thở hùng bá thiên hạ lại không chịu chút ảnh hưởng nào bởi thực lực và thân phận của đối thủ. Đến đây đi, đường Hạo hét lớn một tiếng, kim ngạc đấu la trong lòng tức giận tăng lên mấy phần, hắn cao hơn Đường Hạo tới ba bậc, tự phụ thân phận, vốn chờ Đường Hạo công kích trước, cũng không nghĩ đến là Đường Hạo lại kiêu ngạo như thế thậm chí xem thường chút tiện nghi đó. Đã nhiều năm qua chưa từng giận dữ đến thế này hắn cũng không nhiều lời, toàn thân kim quang đại phóng, thân hình trong nháy mắt quay ngược lại, cái đuôi dài rất lớn phía sau lưng giống như roi thép quất về phía đường hạo. Hạo Thiên truy cùng đuôi ca sấu mãnh liệt va chạm tại một chỗ, từng đợt từng đợt sóng không khí kinh khủng bắn tung tóe khắp nơi đường tam rõ ràng có thể cảm giác được trong một truy này của phụ thân bộc phát ra lực lượng kinh khủng cỡ nào khiến cho ngay cả hắn cũng phải sinh ra một loại cảm giác ngay cả hắn có sử dụng hải thần tam xoa kích cũng không thể chống đỡ nổi. Đuôi cá sấu của Kim Ngạc đấu la tại trước mặt Hạo Thiên Truy dĩ nhiên là bị rung lên ầm ầm, ngay sau đó thì bản thể của Kim Ngạc đấu la cũng bị xoay tròn nửa vòng. Hắn phóng thích ra hồn lực tuyệt đối không thấp hơn so với đường hảo, nhưng ngay cả trong tình huống hồn lực của hắn đã hoàn toàn áp chế đường hảo, tại một kích giao thủ này, hắn đã hoàn toàn lâm vào thế hạ phong. Động tác của đường hảo không dừng lại, một truy quét ngang, đánh bay đuôi cá sấu hắn lấy chân trái làm trụ thân thể nhanh chóng xoay tròn xuyên vào trong lòng đất cứng rắn, tựa như một mũi khoan hạo thiên truy bị thân thể mạnh mẽ đến mức tận cùng của hắn kéo xoay tròn theo, như một cây cung lại được kéo căng hơn nữa, sức bộc phát cũng càng thêm mãnh liệt, đệ nhị truy đã lập tức nối tiếp đệ nhất truy oanh về phía kim ngạc đấu la. Song phương va chạm lần thứ hai lần này, đường hạo không thể tiếp tục đánh bay đuôi cá sấu nhưng chiếc đuôi cá sấu cũng không thể lay động thân thể hắn. Đường hạo nhún người lên, hung hăng lao thẳng tới, chân trái lần nữa đạp trên mặt đất lần này, cả tường thành đều bị một cước của hắn dậm thành một cái rãnh sâu. Trong tiếng nổ ầm ầm, Hạo Thiên Truy một lần nữa đón do biến lớn, thân truy vốn đã rất lớn lúc này giống như một đám mây đen, đám mây đen cuồng nộ đập xuống kinh ngạc đấu la. Đệ tam truy chính là Hạo Thiên chân thân lần trước, Đường Hạo chính là dựa vào một truy này để cứu Đường Tam và Tiểu Vũ trước Vũ Hồn Điện lần này. Đối thủ của hắn không phải là Giáo Hoàng Điện, mà là đệ nhị cung phụng của Vũ Hồn Đế quốc ba truy liên tiếp đã khiến cho khí thế toàn thân hắn hoàn toàn tăng tới trạng thái đỉnh cao. Đó là khí thế kinh khủng không thể diễn tả bằng ngôn từ kim ngạc đấu la mặc dù tu vi cao hơn hắn nhưng trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác không thể chống lại. Tại sao, tại sao lại như vậy? Vũ hồn hảo thiên truy thật sự cường đại như vậy sao? Hay là nói, gã trung niên nam nhân này thân thể cũng đã cường đại tới trình độ như vậy? Kim Ngạc Đấu La từng chứng kiến tông chủ đời thứ nhất của Hảo Thiên Tông là đường thần nhưng khi đường thần giao thủ với thiên đạo lưu, Hắn sử dụng hạo thiên chi lại khác hoàn toàn so với đường hạo đường thần mặc dù cũng thập phần bá đạo, nhưng nhiều hơn vẫn là dựa vào một thân hồn lực cường đại kết hợp với tuyệt thế kỹ xảo bất tận công kích khiến cho đối thủ không thể nào chống đỡ. Nhưng đường hạo trước mắt này lại không đi theo con đường của đường thần khi xưa, hắn thể hiện ra, hoàn toàn là lực lượng, lực lượng vô tận, cường đại đến dị thường cho dù hồn lực của đối thủ cao hơn hắn, nhưng không ngờ hắn vẫn lựa chọn lấy lực lượng để áp đảo đối thủ. Rốt cuộc, Kim Ngạc Đấu La đối diện với uy thế áp lực đến tận cùng thì cũng không dám trực tiếp đón đỡ. Thân cá sấu trong nháy mắt lui lại đằng sau, cái đầu cứng rắn của nó nặng nề đánh vào bên cạnh của Hạo Thiên Truy Hạo Thiên chân thân tuy nhiên thân thể của hắn cũng trong va chạm mà bị bắn ngược, bị bắn mạnh đến bay vọt ra còn Hạo Thiên Truy thì vẫn không dừng lại, oanh thẳng vào tường thành ra lang quan. Hắc quang chợt lóe, cả không gian phảng phất như bị chấn động kịch liệt, tất cả mọi người đều có cảm giác chống ngực chợt dừng lại một chút, rồi lại đập nhảy dựng lên với tốc độ nhanh gấp đôi đúng lúc trái tim của bọn họ đập nhảy dựng lên thì đồng thời, một tiếng nổ vang truyền xa tới cả trăm dặm vang lên từ phía tường thành ra lăng quan. Không bị cản trở, Hạo Thiên truy hắc quang bay tứ tán oanh thẳng vào tường thành dày tới cả trăm thước, đất đá nổ tung ra, xuất hiện một cái lỗ hổng sâu tới hơn 10 thước. Kim ngạc đấu la đột nhiên phát hiện, hắn có thể đã già mặc dù hắn bình an rơi xuống đất, cũng không bị một chi này của đường hạo ảnh hưởng quá lớn, nhưng khi nhìn thấy lỗ thủng cự đại kia, cảm thụ được hơi thở chấn nhiếp thiên hạ của đối thủ, hắn hiểu được là hắn đã bại. Kim ngạc đấu la, vừa rồi quên nói cho ngươi, ta tên Đường Hảo, phong hào Hảo Thiên chính là Hảo Thiên đấu la thế hệ này của Hảo Thiên Tông khi xưa thiên tầm tật chính là bị ta đánh cho thương nặng, sau hộp máu mà chết khi đó hồn lực của hắn đã đạt tới 95 cấp, còn ta vừa mới tiến vào cảnh giới phong hào đấu la. Sắc mặt kim ngạc đấu la đại biến, thất thanh nói. Ngươi chính là Đường Hảo, Hắn mặc dù đã rất lâu không rời khỏi trường lão đường, nhưng vẫn không thể không biết đại danh đường hảo. Thiên tầm tật, chính là giáo hoàng đời trước của Vũ Hồn Điện, cũng là con trai duy nhất của đại cung phụng thiên đạo lưu. Năm đó hắn cũng từng được vinh danh là nhất đại kỳ tài của Vũ Hồn Điện, 50 tuổi đã đạt tới cảnh giới phong hào đấu la, sau đó lại liên tiếp đột phá. Nhưng ngay cả vậy, hắn vẫn bị đường hạo đánh trọng thương, không lâu sau khi trở về Vũ Hồn Điện thì đã chết. Cái tên Đường Hạo từng khiến cho thiên đạo lưu suýt lâm vào điên cuồng, nỗi đau của tuổi già bị mất con khiến cho thiên đạo lưu tự thân xuất mã đuổi giết Đường Hạo nhưng năm đó hắn mấy lần giao thủ với Đường Hạo nhưng vẫn không thể đánh chết Đường Hạo. Sau đó thì Đường Hạo mất tích hơn 20 năm trôi qua, không nghĩ tới là Hạo Thiên Đấu La khi xưa từng khiến cho cả Vũ Hồn Điện bị chấn động lại trở về đúng vào lúc này còn xuất hiện tại trước mặt hắn. Đường Hạo giơ tay trái lên, chỉ ngón trỏ vào kim ngạc đấu la, lắc lắc ngón tay, lãnh khốc nói: muốn báo thù cho thiên tầm tật, ngươi vẫn chưa đủ, gọi thiên đạo lưu đến đây. Vừa nói, hắn xoay người đi tới cạnh đường tam, nâng con trai lên, vỗ vào lưng đường tam, rót một cỗ hồn lực cường đại vào trong cơ thể đường tam. Tiểu tam, người nhớ kỹ, cho dù có chết trận, cũng tuyệt đối không thể ngã xuống. Vừa nói, hắn hướng kiếm đấu la bên cạnh gật đầu một cái, hét lớn một tiếng. Chúng ta đi xem ai dám đuổi theo. Đường hảo mang theo đường tam, cùng kiếm đấu la đều phóng người lên, cả ba người bay thẳng đến chỗ đại quân của thiên đấu đế quốc. Lúc này, toàn bộ sáu gã đại cung phụng đều tụ tập tại tường thành, nhưng giống như đường hạo nói, sáu vị đỉnh cao đấu la, vẫn không có một ai dám đuổi theo. Tâm khí của bọn họ đã bại, bại bởi cỗ khí thế hùng bá thiên hạ của đường hạo ba truy của đường hạo không chỉ chấn nhiếp kim ngạc đấu la, mà còn chấn nhiếp tất cả cường giả của vũ hồn đế quốc mặc dù thực lực mà hắn hiển lộ ra không nguyễn lệ như hải thần tam xoa kích của đường tam, nhưng đây tựa hồ lại áp chế hết thảy ngay cả đường tam cũng không có được cỗ khí phách như vậy. Đại ca, để cho bọn họ đi sao? Lúc trước bị đường tam oanh ra khỏi thành, thiên quân đấu la không nhịn được phẫn nộ mà hỏi. Kim ngạc đấu la lúc này tâm tình không tốt, cả giận nói. Người có bản lãnh thì đuổi theo đi, người cũng không nhìn ra lúc này là lúc nào à, Gia Lăng Quan đã trở thành như vậy các ngươi lập tức đi triệu tập tất cả tướng lĩnh chỉ huy bên trong thành ngay cả thiên sứ quân đoàn, Thánh Long quân đoàn cũng không được nghỉ ngơi, lập tức lên thành thủ hộ, phòng ngừa thiên đấu đế quốc lần nữa phát động công kích ra lăng quan bị tàn phá như thế này, có thể an toàn thủ thành ở đây đã không tồi rồi. Giả, dạ, năm vị cung phụng khác dĩ nhiên là tuân lệnh hắn, cung kính đáp một tiếng, lập tức đi hạ lệnh. Trở lại nơi đóng quân, đường Tam không hề nghỉ ngơi ngay, hắn cần phải an bài một chút cho phụ thân và đại bá, dù sao, trong đường môn bốn đại đơn tính tông tộc thù hận hảo thiên tông quá sâu, ngoài lực chi nhất tộc thì nhất định phải trấn an ba đại tông tộc khác đồng thời cũng phải đem hạo thiên tông an bài ở trong đại quân về phía tuyết băng đại đế thì đơn giản biểu hiện của đường hạo tại trên tường thành gia lam quan đủ để chinh phục vị đế vương cầu người tài như khát nước này đại quân tu trình tuyết băng đầu tiên là tổ chức hội nghị quân sự tổng kết được và mất trong trận chiến này đường tam cùng đại sư và đám cao tầng đều đi vào trong đại quân trướng trong đại trướng các tướng lĩnh ít nhất cũng phải là cấp quân đoàn trưởng trở lên, đã thay đổi thái độ so với lần đầu tiên Đường Tam tham gia hội nghị quân sự. Khi Đường Tam cùng đại sư, phụ thân và đại bá tiến vào đại trướng thì gần như tất cả tướng lĩnh đều cung kính hướng mà khom người thi lễ, thậm chí cả vị qua Long Nguyên soái kia cũng vậy. Sư phụ thân thể của ngài có khỏe không? Tuyết băng tự thân minh tiếp. Đường Tam gật đầu, nói, không việc gì bệ hạ ta giới thiệu với ngài một chút, đây chính là cha ta, Hạo Thiên đấu la đường Hạo vị này chính là đại bá của ta, tông chủ Hạo Thiên Tông, đường khiếu. Tuyết băng mắt sáng ngời, hơi hơi thi lễ, không chút do dự hướng đường Hạo nói. Ra mắt sư tổ, sư bá tổ, xin mời ngồi. Đường Hạo lắc đầu, nói. Không thể, mời bệ hạ chúng ta chỉ là đến ủng hộ bệ hạ. Chưa cần nói đến quan hệ của đường Hạo, đường khiếu với đường Tam, chỉ bằng vào thực lực cấp bậc phong hào đấu la của bọn họ thông qua việc hai đại phong hào đấu la cường đại hôm nay đã ở trên chiến trường ngăn cơn sóng dữ cũng đã đủ khiến tuyết băng toàn tâm với họ. Tuyết băng cũng không giữ kẽ qua mức, liền ra hiệu cho binh lính mang ghế đến cho ba người đại sư cũng được đối đãi trọng thể như vậy hội nghị quân sự lúc này mới bắt đầu đối với việc bốn người này ngồi ở trong đại trướng. Không có bất kỳ một vị tướng quân nào sinh ra dị nghị thực lực phô bày trên chiến trường có hiệu quả hơn bất kỳ ngôn ngữ nào có thể nói nếu hôm nay không có bốn người này thì trận chiến giữa thiên đấu đế quốc với vũ hồn đế quốc tuyệt đối sẽ không có kết quả như thế này. Khi đường Tam vừa thốt ra câu nói cuối cùng rằng, nếu như muốn công phá ra lăng quan thì chỉ có một biện pháp, nhất thời đã làm cho hai mắt tuyết băng sáng bừng lên, không thể chờ đợi được liền hướng hắn hỏi. Đường Tam nhìn một chút hải thần Tam xoa kích màu ngăm đen trong tay mình, sau đó mới nhìn về hướng tuyết băng. Bệ hạ, phương pháp này cần phải giữ bí mật, ta chỉ có thể nói cho một mình ngài. Tuyết băng ngẩn ra một chút, rồi lập tức gật đầu, hướng về trung tướng bên trong doanh trướng nói. Các ái khanh đều lui xuống nghi ngơi đi. Đường hạo đang định cùng đường khiếu lui ra ngoài thì bị đường tam ngăn lại. Đại bá, phụ thân, sư phụ, phương pháp này của ta còn cần mọi người phối hợp, cho nên mọi người cũng cần phải biết. Ánh mắt đại sư sáng rực nhìn đường tam, tiểu tam, nếu ta đoán không sai, người muốn nói, hẳn là trăm cấp thành thần. Nghe xong lời của đại sư, Đường Hạo cùng Đường Khiếu trong mắt đều lộ vẻ chợt hiểu, chỉ có vẻ mặt của Tuyết Băng vẫn mờ mịt. Đường Tam nói, bệ hạ, tự ngài cũng là hồn sư, tự nhiên biết rằng hồn sư chúng ta mỗi lần vượt qua 10 cấp, thực lực bản thân sẽ thông qua hồn hoàn đạt được mà tăng vọt. Tuyết Băng gật gật đầu, ánh mắt mơ hồ dần dần trở nên tỉnh táo, vì giật mình nên mắt mở to trừng trừng. Sư phụ, ý của ngài là trăm cấp, đã như vậy, tương lai đế quốc phải dựa vào sư phụ rồi sư phụ, người có gì cần xin cứ đưa ra, chấm không gì không đáp ứng chỉ là, ngài đi lần này, đại doanh chúng ta chỉ sợ sẽ. Đường hạo lạnh nhạt nói, bệ hạ yên tâm, có chúng ta ở đây, không mong có công, nhưng nếu không có sai sót gì thì võ hồn đế quốc khó có thể hành động được. Tuyết băng nhìn về phía đường hạo, liên tưởng đến hắn lúc trước trên tường thành thể hiện ra thực lực kinh khủng mà thở phào nhẹ nhõm. Đã vậy thì khổ cực cho sư phụ rồi sư phụ, người chuẩn bị khi nào đi? Đường Tam nói, chờ thương thế tốt hơn một chút ta sẽ cùng bạn bè xuất phát, việc kế thừa hải thần thần vị còn cần 6 người bạn của ta trợ giúp. Đường Hảo, Đường Khiếu và Đại sư ba người cùng nhau đi theo đường Tam trở lại doanh trướng của hắn. Tiểu Tam ngươi thật sự suy nghĩ muốn đi kế thừa hải thần thần vị sao? Đại sư có chút lo lắng hỏi. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói. Sư phụ, người biết ta không có lựa chọn nào khác không chỉ bởi vì chiến sự trước mắt, mà hải thần cửu khảo ta vốn dĩ nhất định phải đi hoàn thành chẳng qua bản thân ta cũng không ngờ rằng sẽ đến nhanh như vậy mà thôi võ hồn đế quốc thế lực cường đại, muốn đối phó bọn họ, chỉ dựa vào thực lực chúng ta bây giờ thì còn xa mới đủ, một khi thiên đạo lưu đến, chúng ta kể cả muốn thủ vững cũng không phải dễ dàng. Đường hạo cao mày nói, trăm cấp thành thần gian nan cỡ nào, dựa vào thiên phú của cụ cố con như vậy mà cũng nhiều năm chưa đạt được, lại còn tại sát lục chi đô bị biến thành cái bộ dáng kia tiểu tam, con còn trẻ, ta cũng không hy vọng con liều lĩnh quá mức con không phải từng nói, đệ bát khảo này có thời gian 10 năm sao. Ngươi còn cần càng nhiều vốn liếng hơn. Trong mắt đường tam toát ra vẻ kiên định. Ba, mọi người lo lắng ta đều hiểu được, nhưng cái cần đối mặt cuối cùng cũng vẫn phải đối mặt. Có thể tưởng tượng lực lượng cấp thần nhất định là cực kỳ kinh khủng, cho dù hồn lực của con có tăng lên thêm, sợ rằng đến lúc đó tình hình cũng sẽ không xuất hiện nhiều biến hóa lắm. Chỉ bằng như con thuyền vỡ chìm, thừa dịp hiện tại chính đang cần phải làm thực lực con tăng lên mà xông lên một lần. Tình trạng của con khác với cụ cố, trước mắt con đã thông qua hải thần thất khảo, lại có hải thần tam xoa kích cùng bạn bè trợ giúp, mới vừa rồi con nói với tuyết băng tỷ lệ thành công là bảy thành cũng không hề nói quá. Hơn nữa, người không nên quên con là song sinh vũ hồn trước lúc đi kế thừa thần cách của hải thần, con trước hết sẽ phụ ra cho song hồn hoàn của hạo thiên truy hải thần ánh sáng có thể khiến thuộc tính mà song sinh võ hồn tăng lên được thân thể của ta hoàn toàn hấp thu từ thân thể của ta mà xem, tại phương diện này đã vượt qua phạm trù của con người, cho nên ta tin tưởng mình nhất định có thể thành công. Đã như vậy, con nhất định phải thành công, đây không chỉ là chuyện của một mình con, thiên đấu đế quốc cùng chúng ta không có quan hệ gì, thù với võ hồn đế quốc ta cũng có thể không báo, nhưng con bất cứ lúc nào cũng phải nhớ kỹ, ta và mẹ con chỉ có một người con thế này, đại sư cũng chỉ có một đồ đệ là con. Đường Tam suy nghĩ một chút, nói, ba, Lúc ấy người cũng không sử dụng bất cứ hồn kỹ gì, chỉ là sau đó mới dùng võ hồn chân thân thì đã phá tan phòng ngự của kim ngạc đấu la. Ta lúc ấy ở ngay phía sau người, có thể cảm giác được, sau khi người thi triển võ hồn chân thân, lực lượng mảnh kinh khủng không chỉ là sức nặng, còn có lực lượng mang tính bạo phát mỗi một triệu anh ra, phối hợp với khí thế cường đại kia của người đều làm đối thủ có cảm giác không thể chống đỡ nổi nếu đổi lại là con, thì sợ rằng cũng không ngăn cản được, dựa vào trọng lượng của hải thần tam xoa kích mới có thể có chút cơ hội. Lúc này, đường hạo nhìn đường khiếu đang đứng một bên, trong mắt bộc lộ ý hỏi. Đường khiếu gật đầu, nói, truyền cho hắn trừ tiểu tam ra còn có ai có quyền lợi kế thừa hạo thiên đấu la bí kỹ càng huống chi, ngay cả tổ phụ lão nhân gia cũng đều đã đem hạo thiên lệnh truyền cho tiểu tam rồi điều này đại biểu cho lão nhân gia người đồng ý chuyện này rồi tiểu tam tương lai còn phải đối mặt với nhiều tình huống, truyền cho hắn, hắn cũng có thể có thêm một loại năng lực để tự bảo vệ mình. Đường hạo gật đầu, đại sư ở một bên mỉm cười, dường như đã sớm đoán trước một màn này sẽ xuất hiện. Vậy ta ra ngoài trước đây. Đường khiếu ha ha cười, vỗ vỗ bả vai đại sư. Vì tiểu tam, đại sư ngươi đúng là hao tâm tổn huyết a. Sau này ngươi cũng đừng gọi chúng ta đấu la gì gì đó nữa không có ngươi thì sẽ không có tiểu tam hôm nay. Sau này ngươi chính là huynh đệ của chúng ta, chúng ta cùng xưng hô huynh đệ với nhau là được. Đại sư cười nói, vậy ta chỉ có thể cung kính không bằng quân mệnh, Video đến đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.